ba con heo bốn con heo trội một nùi heo một nùi bò một nùi gà luôn bạn ơi à, cuối cùng rồi mấy bạn ơi bọn mình cũng đã kiếm được rất là nhiều động vật để đem về nhà nuôi để có đồ ăn ăn rồi nè hey, mấy bạn ơi mấy bạn có nhớ trong tập trước không hội chị em á anh em hội chị em làm thịt hết mấy cái con động vật mà bọn mình nuôi để làm thịt ăn ăn hết sạch luôn trời ơi mấy bà ăn hết không chừa cho anh em mình con nào hết đó là lý do vì sao mà hôm nay bọn mình thấy rất là vui bởi vì anh em bọn mình đã có thể kiếm lại được mấy con động động vật để đem về nhà nuôi nữa bạn ơi đấy ở đây các bạn coi nè bọn mình có nuôi uh, kiều nè đó nuôi gà nè rồi nuôi thêm cả bò nữa bạn ơi đó nuôi rất là nhiều con vật luôn nha ơ nhưng mà khoan mọi người ơi mọi người ừ, Tôi hỏi mọi người nè tính ra tôi nhớ là ở trong game này á là hình như là con heo là nó bị đột biến nó nó bị nhiễm zombie rồi mà nhiễm dịch bệnh mà sao mọi người bắt nó về làm gì vậy nè mấy con heo thành màu xanh hết à bình thường con heo màu hồng con heo này có phải là bị nhiễm gì đâu á cái này á là do một số bạn trên thế giới á không ăn được thịt heo nên là mini world quyết định vì người sơi vì người xem đúng không nên là quyết định là đổi màu nó để cho các bạn đỡ không bị tội lỗi Ủa? tào tào là bà chết lý chết lý cái gì ấy con heo này là bị nhiễm bệnh wibu của simi thành heo simi Ủa mà heo sơ mi Tào lao tào lao ca mui nói đúng rồi Dịch không biết gì hết trơn À mấy bạn ơi hôm qua mình mới vừa tìm hiểu nha thì ra bạn là những con heo ở trong mini world á là không phải là nó bị nhiễm bệnh cho nên nó biến thành màu xanh dương đâu bạn ơi bạn coi nè bình thường á nếu bạn nhớ thì con heo thì nó sẽ gọi là có màu hồng đúng không còn tại sao con heo trong mini world lại có màu xanh là bởi vì á ở một số đất nước có một số đất nước người ta cấm không được ăn thịt heo bạn ơi bởi vì cái con heo á mình nó không hiểu lý do vì sao nữa bạn nào hiểu thì nhớ giải thích cho mình nha nói chung là những bạn đó không được quyền ăn thịt heo cho nên là mini world quyết định là đổi màu con heo thành màu xanh để cho những bạn đó được quyền ăn thịt heo á bạn nhưng mà khoan tính ra là ăn thịt heo trong game hay là ăn thịt heo ngoài đời thì nó khác nhau mà ta tại sao lại là cấm ha kỳ ghê ha trời ơi để nó cảm em hiểu không với cả anh rất là bức xúc vì vụ này với mini world luôn á thực ra là mình tôn trọng tôn giáo của mấy bạn ấy thôi nhưng mà bây giờ chuyển qua con heo màu xanh rồi từ đó giờ anh không dám ăn luôn bởi vì châu Á có bận heo tai săn đúng rồi em nhìn mấy con heo này em tưởng bị bọn nó em tưởng là bọn nó bị heo tay xanh đó cho nên là em đâu có dám ăn đâu mà nhìn cái mặt của nó cũng biến thái rồi cho nên em không dám ăn luôn thôi ai ăn thịt heo thì ăn đi em không ăn đâu em vẫn gọi là trung thành với kfc mọi người hiểu không em vẫn thích ăn thịt gà hơn rồi ok à mà khoan đã quên mất tôi dặn hội chị em này nha bữa nay là tôi bắt mấy con bò mấy con heo mấy con kiều đem về nhà để nuôi đó mấy bà làm ơn á có ăn á thì ăn ít ít thôi chừa cho anh em bọn tôi với chứ lần trước mấy bà ăn thịt hết bọn nó luôn không chừa cho anh em bọn tôi miếng nào luôn để chơi biết ngày nè bây giờ nhiều này ăn sao kịp được sao ăn hết được thôi mệt quá được rồi bây giờ ra ngoài đi đi ra ngoài đi hey, trời ơi mấy bạn ơi hey, tính ra các bạn là team mình bây giờ đã tập hợp được đủ các thành viên rồi chỉ còn thiếu có mỗi là siro với lại là mimi thôi các bạn ơi không biết là giờ này hai người đó đang ở đâu ủa mà giờ đây Ừ, hôm bữa lúc mà anh về làng á anh có đi chung với mimi với lại siro không có hôm bữa em đi chung với bà mimi á bà anh mới xây tặng bà ấy cái nhà to đùng ở cạnh anh hả ủa vậy hả ủa vậy rốt cuộc là mimi siro giờ đang ở đâu trời chẳng lẽ là hai người đó đi đi lạc rồi hả ta à. Trời ơi, bà Mimi này chắc chắn 99,99% là bà đang nằm ngủ nè Còn dạ. Siro chắc là nó về làng nó thấy cây cối mọc tùm lum nó leo lên cây nó ở đó bắt cua Trời ơi trời tào lao quá anh ơi Bây giờ đang đại dịch zombie Mimi mà nằm ngủ ha zombie vô cắn Mimi cái là Mimi chết queo luôn biến thành zombie luôn Trời em trời rồi Sao? Ai bị zombie cắn thì biến thành zombie Còn zombie mà cắn Mimi thì biến thành con heo Tào lao tào lao Hey, mấy bạn ơi, không biết là giờ hai người đang ở đó đang ở đâu Nhưng mà thật sự là mình cảm thấy rất là lo lắng luôn Không biết khi nào mới gặp lại họ đây Anh em cơ mình rất là nhiều bảo mình là Anh Phong ơi, anh hãy đi kiếm Siro với lại Mimi đi Nhưng mà giờ biết kiếm chỗ nào giờ ờ. Thôi mệt quá Nói chung mà bây giờ ừ, coi coi duyên số Nếu có duyên với nhau chúng ta sẽ gặp lại nha Siro và Mimi à Thôi bây giờ mọi người chúng ta cùng nhau uh, vui chơi thế nào Bây giờ sống trong đây là an toàn rồi Đi vui chơi thôi Đi thôi Ờ Phong anh thấy mấy đứa mình dùng mấy đứa tự kỷ á nãy đi bò bò ăn chuồng heo giờ chờ đi ra ngoài này nhảy vòng vòng phòng <laughs> em kiếm cái gì nó có ít gì đâu thì bây giờ à, bây giờ hả bây giờ coi coi bây giờ bọn mình làm gì cho nó à, khỏe khoắn ta à đúng rồi hay là bây giờ bọn mình bọn mình chơi đá banh đi ha hợp lý được luôn ha phong rủ anh em chơi bóng trời tao tao chơi đá banh chứ phải là chơi bóng nha con mỗi mình học bóng người ta gọi là đá bóng Nè nè vô đây vô đây Tôi mới vừa tôi nhớ là trong là sân banh của chúng ta Chúng ta dùng để nuôi heo nuôi bò đúng không Mà tôi nhớ trong mấy cái rương này hình như là nó có mấy trái banh nè À đây đây thấy rồi thấy rồi Đây mấy trái banh nè Đó ok à, Đây thấy rồi Đây đây đây bây giờ mọi người lấy lấy mấy cái áo đi Chúng ta cùng nhau uh, chơi đá banh nào Đây đây đây đây đây, Rồi bây giờ, giờ là... thế nào mà đá vào cả mấy con cứu con bò lại cũng vui ha tao lao nguyên một cái sân bóng này giờ <laughs> Để nuôi heo xong bắt bóng ra ngoài chơi <laughs> Thì bây giờ mình đâu có chuồng heo để mình nuôi heo đâu Mình phải nuôi heo ở ở, ở bên trong ờ, sân bóng thôi chứ giờ biết sao Rồi ra ngoài đóng đóng cơ lại Rồi ok Bây giờ anh em chúng ta cùng nhau ờ, chơi đá banh để giải trí với lại là tăng cường sức khỏe nào thể dục thể thao nha mọi người đã banh luôn nha khỏe rồi vào đâu nè nè dịch chuẩn bị sẵn sàng chưa em chuẩn bị đá banh rồi nha chuẩn bị chụp banh anh là thủ môn chắc chắc hàn tân em không bao suốt vào gôn của anh được đâu đâu trời vậy hả coi nè ơi suốt nè chào trời ơi mọi người mọi người ơi mọi người ở chuồng bò của chúng ta có con gì bự bự kia mọi người lại đây coi nè chứ có con gì trời lại đang chơi mà lại bị có con gì kìa ủa ủa đâu con gì ui trời ủa, ủa bên kia có con gì nhìn nó to quá vậy ủa từ từ để đi mình vô coi coi ủa ui ủa cái gì mọi người ủa tính ra tôi kêu mọi người là bắt heo bắt gà bắt bắt bắt kiều về nuôi thôi mọi người bắt thêm mấy con con con sói về về nuôi làm gì vậy hả Nani? gì có đâu trời đất ơi con đâu phải một con đâu trời một hai ba con lợn kia trời ủa ở đâu mà xuất hiện tự nhiên trong chuồng bò mà xuất hiện mấy con sói gì tí nữa ha bọn nó ăn thịt hết bò bây giờ giết bọn nó đi anh em trời ơi trời, ơi, giết nó giết nó toan thiệt toan thiệt mày, mày, mày mày trời ơi đánh nó đánh nó đánh nó đánh nó trời ơi phong phong hay quá trời phong cầm rìu phong giết nó phong ở anh em dùng tay nó ủa vậy đây cái cái cái cái búa anh đâu tính ra nãy anh ngày hôm qua anh lụm lại được cái cái cái búa của anh rồi mà cái búa biến hình siêu siêu nhân của anh đâu <laughs> đây búa của anh để trừ gian diệt bạo không bao giờ đi đánh chó trời tào lao mấy con sói này to vậy mình phải đánh nó mình bảo vệ cù của mình chứ anh tào lao quá ủa mà sao ừ. tự nhiên xuất hiện trong chuồng nhà mình vậy ừ ai biết ủa mấy bạn ơi sao tự nhiên trong chuồng bò bọn mình lại xuất hiện mấy con sói gì mà ghê quá vậy ta ờ. Ừ. Ê, phong cái gì nữa ở đây ở trước sân trường có thêm một con nữa nè phong ơi hả đâu có con trời gì? ơi ôi trời, trời ui trời ơi ở cái này nó đâu phải là con nó phải là con sói đâu phong mà nó là người sói luôn ôi mấy bạn ơi tự nhiên ở trước trường học mình xuất hiện nguyên con ma sói to là to luôn trời nhiều khi nó còn to gấp ba lần bọn mình luôn á dịch ủa mà bạn tại sao to vậy ui nó đuổi mình kìa anh em chạy ơi chạy cái gì <laughs> ta là ma sói đây hả ui trời ui ta biết mày ma sói rồi nhìn là biết rồi khoe chi vậy anh em anh em nổi được anh em anh em ừ. nghe nghe cái giọng của nó quen quen không em nghe giọng nó quen quen mọi người ơi Ờ. cái giọng này ở ờ, ha tình như anh coi trên youtube vậy sao á ừ đúng rồi cái giọng này em quen em, nghe hình như trong trong tim của mình có một cái ai đó có cái giọng như thế này thì phải ủa mấy bạn ơi mấy bạn có nhận ra giọng này giọng của ai không mấy bạn công mình cho mình biết nha mà mình nghe giọng này quen quen ủa mà khoan ơi con ma sói kia sao tự nhiên mày lại xuất hiện ở trong trường học vậy ta không cần biết bây giờ ta đang đi tìm con mồi đang đi tìm thức ăn ta đói bụng quá rồi mày mắng hay có cái người ở đây cái người phải làm buổi trưa cho ta yeah. Dạ. ôi nó đòi yeah. Dạ. thịt mình nha em ơi chạy chạy ôi biển cho dí lên trời ơi cứu cứu cứu cứu trời ơi ơi anh làm sao sống sao mà con con sói đòi ăn thịt dịch vậy trời ơi trời ủa mà khoan từ à, anh em mình là dịch dịch vịt anh em mình là siêu nhân mà sao tim bọn mình phải phải chạy trốn con ma sói này làm gì ờ thì ra siêu nhân đi ảnh trừ đang diệt bạo giết yêu quái giờ bị trò gì gì gì vậy ok ừ, vậy ừ, đúng rồi anh em mình có vũ khí mới thành siêu nhân mà sammy cũng có mà anh em tập hợp tập hợp nào trời gì mất thằng quá con ma sói này nuôi hả ê muốn chạy mày sao mày đuổi cái mũi mày mày mày mày mày ơi anh ơi mày không rồi anh ơi tí nữa nó ăn thịt anh luôn vào anh chưa biết hình á rồi bình tĩnh giờ đấy tập tập trung tập trung tập trung ờ không ơi ma sói kia bảo vệ anh em nào còn ma sói kia Vậy là ngươi chưa biết bọn ta là ai rồi Bọn ta chính là biệt đội siêu nhân tứ trụ của Hero Team Siêu mạnh, siêu ngầu và siêu đẹp trai <laughs> Bây giờ thì anh em chúng ta cùng nhau biến hình thế nào Siêu nhân tứ trụ Biến hình rồi siêu tứ trụ đã tập hợp đầy đủ rồi à khoan tự hình như ừ. thiếu chứ mới có mỗi mình mình sammy với lại là dịch thôi à ờ, sao anh anh nhìn mấy cái anh có gì hơi sai sai sao à, ủa khoan ờ, ủa, ờ. ủa trời à. tính ra tính ra ông bọn tôi biết hình siêu nhân xong cái hai người ủa cái đó anh không biết hình gì vậy thì tôi, không có đồng hồ đâu tôi biết tạm rảnh này để cho vui mà ê, ê ông rảnh quá ha tính ra ông ông đâu phải là là siêu nhân tứ trụ đâu thì ông biết hình xong ông biết hình ra cái váy luôn cái gì ủa còn à, bà ca mui nhìn con cái con gì nó xuất hiện này ủa con gì đây ủa còn bạc bạc ca mui bà biết hình gì ca mui dạ chị biến thành mồi cho cho con uh, nó lại gần xong rồi bọn em đánh á trời ơi bà đúng rồi thành bắp cải cái gì vậy cái gì vậy trò đùa của các ngươi à ơi trời con ma sói này <laughs> ngươi nghĩ ngươi là ai hả bây giờ nè đúng rồi thôi bây giờ mấy cái người nào mà không biết hành siêu nhân được thì làm ơn né né qua bên đi mù mắt tôi quá né né đi <laughs> con ma sói này nó không tuân theo nguyên tắc gì hết siêu nhân biến hình là quái vật phải đứng nhìn đúng rồi <laughs> trong lúc siêu nhân biến hình thì yêu yêu quái phải đứng nhìn hoặc là đứng xem bọn tôi biến hình chứ bọn tôi đúng chưa rồi, kịp giới thiệu không? gì hết trời ơi à, đứng nhìn cho người từ nãy đến giờ được rồi Bây giờ thì bọn tao biến hình xong rồi nè hey, Siêu nhân Mr. Dịch, siêu nhân Sammy và siêu nhân Phong Cận ừ. Bây giờ ba bọn ta chỉ cần ba người thôi là đủ tiêu diệt mỗi một mình ngươi rồi cái đồ cái đồ ừ. cái đồ, đồ con con con sói con con con sói ờ, con con sói gì con sói gì giờ vậy À, Thôi quýnh luôn nó đi mình À quýnh luôn đi Bây giờ tụi thằng đánh ta là dễ sao Anh xem ta đi Sức mạnh của ma sói Chịu hồi đang sói đến từ địa ngục Sói đến từ địa ngục Ui Ui Trời ơi không trời ơi, trời ơi, sói đến từ địa ngục mà trong rồi mấy con chó trong rừng đấy. Trời ơi, nó chịu hội nó một bầy sói nữa kìa. Trời ơi, mấy con sói kìa. Ui giời, nó đang nó đang đánh một mình kìa anh em. Anh em chúng ta chờ đợi gì nữa, xử lý vào nó đi. Ai da trời. Mày Ai à. da trời ơi. Nó nó nó con chó sói này nó nó táp vô đít em cái em đau quá, có khi nào em phải đi chích ngựa không anh? Trời ơi. Trời. Nó mình là siêu nhân mà phong tại sao mình sợ mấy con chó siêu mình anh em tránh ra rồi xong dịch nằm đóng luôn mấy bạn ơi anh em tránh ra để tôi um, ơi sao đó dằn hết mấy sói anh trời anh em đứng ra tránh ra tránh ra tránh ra tránh ra à. à. xin lỗi Sammy với dịch nha tôi lỡ chém chúng hai người <laughs> tôi là bị giấy mẹ dịch này thôi xin lỗi con, con, con, con chó to nó trèo lên cây nó định chạy kìa đuổi nó đuổi nó đuổi nó đuổi nó à con chó to con chó sói kia mấy con chó sói nhỏ ngươi à, chó sói đến từ địa ngục cái kiểu gì mà bọn ta mới đánh có vài cái thôi mà nó chết queo hết trơn rồi ngươi còn chiêu gì mạnh hơn không cái đầu yếu ớt <laughs> <laughs> cái người thật là đáng thương mới chỉ còn một chút sức mạnh của ta còn chưa đến một phần trăm nữa mà người tưởng rằng đánh bại được ta rồi sao còn bây giờ ta mới tung sức mạnh thật sự đây xem tôi hả sức mạnh thật sự gì có giỏi thì cho bọn ta xem đi <laughs> ui trời phao ơi nó biến to lên kìa trời trời ơi mấy bạn ơi mấy bạn nhìn kia con cá sói bây giờ nó to hơn hồi nãy luôn trời ơi trời chết chết trời chết rồi phong ơi bây nó biến từ con ma ma ma ma sói thành con sói tất tạ rồi trời à, bây giờ thịt ơi trời giờ đây con sói này nó mới uống quay hay gì mà to vậy anh ừ. chạy chạy chạy chạy chạy vào ơi chạy chạy mở mở cửa mở cửa chạy chạy ôi, trời mấy bạn ơi bây giờ phải mở cửa cây trời giờ đây con sói này nó to nổi mà anh em mình không bằng cái ngón chân của nó luôn anh ơi chạy đi anh Ôi, chết Trời rồi em, các bạn ơi. em đứng kìa em coi cái, cái trường mình mà không nó còn cao gấp mấy lần cái trường mình cao gấp đôi gấp ba lần luôn kìa nó cao hơn cái cái trường của mình luôn bạn ơi bây giờ làm sao đây con sói này to quá vậy ờ, từ, từ, từ. bây giờ làm sao đây chết rồi bạn ơi cái con sói này không những nó to mà cái người nó còn bốc ra thêm cái gì ta cái gì cái này là cái gì ta à, hắc ám gì nè cái năng lượng hắc ám gì nè trời ơi chết rồi lượng gì mùi hôi mùi hôi quá vậy Ờ, ừ. bây giờ bây giờ làm sao đây vũ khí của em không thể nào đánh được nó hết vậy đây à, cái cây rìu của em thì quá nhỏ còn cái cây cây cây súng đại liên của sam á thì không thể nào bắn được nó rồi trời ơi bây giờ làm sao à, đây anh nghĩ là cắt rồi bây giờ nha em đi em cứ đợi tí anh đi qua chỗ nhà anh, anh gọi mấy anh đi đất xa qua bắt trộm cháu à, tào lao cái con chó này hơi to anh <laughs> anh anh chạy sai không thể nào tắt được không không thể nào mà bắt được nó đâu anh trời là trời bây giờ sao đây ta à, chết rồi bây giờ giá như có siro ở đây thì mình kêu siro chậm chó ra bắt con này cái một trời ơi trời phong ơi anh có năng lực mà phong hả anh có năng lực gì anh có siêu năng lực chiến khổng lồ à ừ chết đúng rồi quên các bạn ơi tính ra là anh dịch có sức mạnh là trở thành khổng lồ mà ta quên ha, ừ, ha. sao đúng mình lại quên rồi hợp lý rồi sam ơi bây giờ tôi với bà chạy ra ngoài đây mình mình núp đi anh dịch chiến đấu thôi nè nè hãy để lại cuộc chiến này cho anh con ma sói kia mày coi chừng á nhìn thứ mặt của ta đây thôi dịch wow anh đã lùi được nó không <laughs> ủa anh ơi sao anh sao, lùn anh sử dụng quê quá ủa sao anh sử dụng sức mạnh biến to mà sao anh vẫn lùn hơn nói vậy? hả vậy <laughs> quê Hôm sau quýnh lại <laughs> bây giờ coi như xài vậy đi ok được rồi bây giờ nhá. bây giờ dịch hãy dịch hãy nghe thôi rồi em bây giờ em có kế hoạch như thế này nè bây giờ nè anh dùng cây búa của nó của của, của anh á anh chọi vô đầu của nó cho nó lùn lại giống như anh là coi như là xong hiểu không đánh đánh đánh nó anh à, ok ơi cha trong bị cho mày lùn ạ à. nó đâu có lùn nó phong một này nó ôi <laughs> trời ơi trời ơi con ma sói này mày mày mày mày con ma sói này nó mạnh quá ôi cố lên dịch ơi cố lên quýnh đi anh phong ơi anh không quýnh nó đâu nó nó đấm anh đau đau hết mắt rồi bây anh còn một máu trời ôi cái gì vậy ôi trời ôi vậy Ôi trời, ủa, mấy bạn ơi, hình như mình mới thấy nó phun lửa anh dịch phải không ta? Ủa trời, con sói này biết phun lửa không hả anh? Trời đó là con được anh cái người tự hào hả? Trời ơi, đánh gì đâu gại ngu à. Đánh không đau miếng nào hết trơn á Thôi ta nè, cái này là đánh nè Ây da, xấu nè, mày đang phun, mày đang lớn ra Trời ơi, nó phun lửa Nó phun lửa em vậy tay, trời ơi, con ma sói này biết phun lửa nữa bạn ơi Ôi no, Sammy Trời ơi, cái con sói đáng ghét này ngươi dám phun lửa thà rằng bây giờ ngươi phun lửa anh dịch cháy đen thui luôn tao không nói còn ngươi dám phun lửa gọi là chúng sammy là ngươi chết ngươi ta rồi anh dịch Ê, cho, em mượn cái búa cho em mượn cái búa tao tao cho em mượn cái búa nhanh lên <laughs> con sói này mày ghen rồi mày dám đụng đến sammy rồi mày ghen rồi tao sẽ cho mày thấy sức mạnh của phong cận khi tức giận hãy xem đây à, hình khổng lồ yeah. Dạ. <laughs> to vẫn lùi lên nó <laughs> ủa sao em biến to mà em vẫn lùn hơn nó vậy trời ơi cái con này nó cao quá em ơi thôi uống đại đi thôi xem em đây <laughs> em không sợ ha bây giờ ha ngươi xem này khi mà tao biến to thì cái cây rìu của ta nó cũng to theo ta luôn bây giờ hãy xem sức mạnh của cây rìu của ta đây ôi cha ủa sao nó không bị gì ai ai da nó phun lửa ai da lại gần nó quýnh nó phong em đứng xa quá làm sao chúng được trời rồi rồi ok ok đem lại gần đem lại gần rồi con ma sói kia hãy xem con ma đi yeah! Dạ! ui trời dịch ơi dịch có thấy gì không dịch hình như là em trời mới chém cái nó chết queo luôn rồi sao á em chém cái nó bay vù lên bầu trời nó bay luôn lên mặt trăng luôn rồi ủa trời ủa tính ra là em mạnh vậy luôn hả trời ơi cái rìu này của em nó đâu có ngán ai đâu đến anh nó còn không ngán rồi con sói ôi trời các bạn ơi các bạn biết không tính ra cái cây rìu của mình đó bạn là nó có một cái sức mạnh đó chính là khi mình chém con quái vật nào á là con quái vật đó sẽ bị bay tuốt lên trên trời luôn rồi sau đó rơi xuống chiếc beo luôn mà cây rìu của mình nha bây giờ nó biến to hơn hơn khổng lồ luôn cho nên là bây giờ mình chỉ cần chém cái con sói bay lên tới cung trăng luôn các bạn ơi rồi nó mất xác luôn <laughs> rồi xong chết rồi phong hại chú quậy rồi ờ, chú quậy đang ở trên đó đang ở yên lành đừng chém con chó như chi vậy ôi có khi nào Quá. có khi nào anh em mình chém cái con sói nó bay lên nó xong nó đuổi chị hằng với với chú với chú cuội chạy vòng vòng luôn anh <laughs> trời chắc là thế vậy thì rồi trời ừ. vậy quá phong ơi trời ơi trời ủa mà khoan tại sao tự nhiên lại có con chó sói xuất hiện ở trong làng vậy các bạn mày thử nghĩ coi con chó sói là ai mình nghe là con chó con chó sói nó biết nói chuyện á bạn ơi mình nghĩ đây không phải là con chó sói bình thường đâu nha chắc là nó là một con chó sói do con người biến thành á ủa mà mà người nào xui dữ bị biến thành ma sói vậy ta ờ. hmm, theo kinh nghiệm một nghìn năm sống trong làng hero team của anh á em nghĩ em khi nhắc đến chó sói em nhớ thế này khi nhắc đến chó sói hả khi nhắc đến ừ. chó sói nhớ đến ai anh ừ, tao chọc cho cái mắt mày quá nhắc đến chó sói tim mình lên vật của ai là chó sói à chó sói thì siro Ừm, có khi nào Siro biến thành chó sói không ta? Ủa, ừ ha, anh nói em cũng để ý á Tính ra là Siro là, là linh vật là chó sói mà các bạn Có khi nào con chó sói hồi nãy bọn mình đánh nhau với nó là Siro bị biến thành không ta? Ồ, chết rồi bây giờ là mình phải đi tìm tàu vũ trụ lên mặt trăng đó nó về hả? Ủa có khi nào Ơ chết rồi em lỡ em chém phát ông bay lên tới trên cung trăng luôn rồi Có khi nào bây giờ Vậy <laughs> rồi chết rồi Phong ơi chết rồi Mình còn chưa biết ai nữa Nhưng mà biết đâu không phải siro rồi sao thôi từ từ bây giờ mình cứ về làm với mọi người xem mọi người sao chứ nãy giờ nó dí nên mình chạy quá trời không để ý ai luôn á ờ ờ đúng rồi chết rồi bạn ơi nếu như mà con chó sói này mà là siro á thì anh em bọn mình phải chế ngay một cái tàu bay vũ trụ bay lên cung trăng để kiếm lại siro mọi người ạ à. mấy bạn nào muốn mà bọn mình kiếm lại siro nhớ bình luận cho mình biết nha chứ mình lỡ tay mình chém ổng bay lên trên mặt trăng luôn rồi đó là chạy <laughs> mình khỏe dữ trăm nghìn like để phóng lên mặt trăng đón siro về trời ơi trời ok bạn ơi thì tập hôm nay bọn mình đã chiến đấu với một con ma sói rất là to luôn các bạn ơi và thật là xui khi mà bọn mình biết rằng là nó chính là siro và mình lỡ tay mình chém cho sói bay lên tít lên tuốt trên cung trăng luôn rồi cho nên bạn nào á mà muốn mà mình lên cung trăng kiếm lại siro thì bạn nhớ bình luận cho mình biết nha còn bây giờ mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi thì mình nghĩ mình phải kết thúc video tại đây đây và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha bye bye hẹn gặp lại mọi Một người nha triệu like đón siro về nha ê cai đòn ông mới đánh tôi đúng không đánh nè à. rồi xong vậy là phải đón xong thêm bay nữa rồi ừ vậy là mình phải đi đón thêm đón thêm cái đó nữa là hai ông rồi ok bye bye mọi người nha tạm biệt